chào mừng tất cả anh chị các bạn đã quay trở lại kênh máy tăng lương CNC đây là một kênh chuyên cung cấp về tất cả các sản phẩm máy làm cần lương cần nhựa lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay ngoài ra thì kênh này còn à, cung cấp và hỗ trợ tất cả anh chị và các bạn về vấn đề là kỹ thuật như là khắc phục tình trạng à, trong quá trình sử dụng máy móc à, về sản phẩm lương cần nhựa à, và trên thị trường hiện nay thì đang có rất nhiều những à, lương và để làm được những cái hemp lương đó thì ờ, ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu với tất cả anh chị và các bạn một dàn máy một hệ thống máy làm về cập làm về rơm từ rơm bắt cạnh như là rơm sinh quang và các hệ rơm trên trường này ở phía sau tôi đây thì đang có rất nhiều các loại dập à, làm từ đồ dập hơi dập tay và đồ dập hình lực dập quá hay là dập cây nhảy như là cây vũ kiểu. Ờ, và sau đây thì tôi sẽ xin giới thiệu với tất cả anh chị và các bạn à, tổng thể và ¿Cuándo? cắm hơi vào cái đó là sử dụng thôi và bạn đạp cái này thì ờ, nó sẽ tăng cái năng suất làm việc như là giảm sức công sức làm việc của ta đi làm ờ, giảm công suất lao động hai nữa bên tiếp ờ, theo là con máy độ dập 5 năm máy độ dập 5 năm dùng cho hệ uh, khoa 5 năm và tất cả các hệ bên cạnh như kiểu PMA, GMA, Monogen, Ronkai con này thì của chúng tôi thì sẽ gồm có 12 dao và nó sẽ làm được cho anh là cái cái nhảy và cái cái kiểu à, ngoài ra thì ờ, ngoài hệ sĩ 355 ra thì nó sẽ làm được cho anh chị các bạn được của của, ờ, của các hệ như kiểu như là Pema, Zima như tôi vừa nói á đó và bên tay phải tôi đây thì sẽ gồm có hai máy thứ nhất đó là máy hồi cầm bằng tay cầm bằng tay dùng cho uh, Việt Pháp và các hệ mắt cạnh như kiểu Pema, Zima, Eurogen, Zonkai, uh, đó cái máy này thì uh, nếu mà anh chị các bạn uh, ít vốn đầu tư những dòng máy nó dầu hơi ấy, thì chúng ta phải đầu tư được cầm tay như này đó thì là nó rất là nhẹ các bạn ạ cầm tay rất là nhẹ thôi và chi phí nó sẽ giảm chi phí đi cho chúng ta Đấy. à, phía bên uh, tiếp theo thì con này thì nó là bằng một dòng 14 dao giống như của con kia hai con này cũng ngang như nhau nhưng mà đối với con được dòng tay kia thì khi chúng ta làm việc chúng ta phải cần có hai người Đấy, và chúng ta sẽ làm việc thì mới có nói được và khi chúng ta đối với con này á dập hơi này thì anh chị các bạn chỉ cần cắm hơi vào và chỉ cần một người làm được thôi rất là nhanh rất là hiệu quả và giảm cái công sức làm việc của chúng ta đi hai nữa là cái hiệu quả năng suất công việc nó sẽ tăng lên rất là nhiều và sẽ nhàn hơn rất là nhiều đó là đối với cái máy được dập bằng hơi ở Việt Pháp đa năng đó. và tiếp theo nữa thì ở phía sau của tôi đây sẽ gồm có một sàn một hệ thống máy được dập thủy lực đối với hệ thống được dập thủy lực này của chúng tôi thì sẽ gồm có 28 dao 2008 nó làm cho đầy đủ quá của xăng 55 chín ba có tên Mazima và của cả Gandhi Dương Cai thì đối với này thì bọn chúng tôi thấy là toàn bộ hệ thống 3 năm hai dập thì cực này nó sẽ gồm có 28 dao nó dập tích là cả khóa và cây nhảy quá và cây nhảy Mazima Gandhi của năm năm hay là của 93 được hết đối với những dòng này thì anh chị các bạn có thể thấy này nó sẽ dập một lúc là được hai mặt đây là bụng quá đó keo nữa thì để dập cho mặt quá này đó mặt trước và sau anh chị có thể thấy nó xuyên thủng luôn rất là nhanh rất là tiện lợi chúng ta đầu tư một con máy đột dập thủy lực như thế này á, thì ờ, chúng ta không cần phải được đầu tư bốn con máy đột dập hơi gì nữa thì nó sẽ mất rất là nhiều diện tích anh chị các bạn nhưng mà đối với anh chị dùng con máy đột dập này thì nó sẽ làm cho anh định đầy đủ đầy đủ của một con ờ, một uh, tổng thể bốn năm máy đột dập hơi một nặng đó theo đối với những dòng hệ được giống hệ thống được rộng thì lực này của chúng tôi thì công suất là 3 kW và hệ thống thủy lực ở bên trong này ở đây là hệ thống thủy lực cái con này thì sẽ dùng điện đó là hệ thống điện bao quang và hệ thống ờ, ép nó bằng ép thủy lực đó tất cả hệ thống điện và hệ thống ờ, hơi và hệ thống thì thủy lực của chúng tôi đây này hệ thống ép của thủy lực đấy ạ với bình dầu sử dụng sức chứa là 20 lít dầu và hệ thống motor là công suất là 3 kW thì nó sẽ đảm bảo là vấn đề là cái sản phẩm chúng ta sản, sản phẩm khi mà tạo ra rất là đẹp tiếp theo nữa là các hệ thống bệ thép của chúng tôi rất là dày Đấy, và sẽ này nó sẽ có hai hệ thống đèn đèn led này để cho anh chị các bạn làm việc vào ban đêm hoặc là hỗ trợ cho anh chị các bạn những cơ sở là xưởng nào mà không gian cái cái diện tích cái uh, ánh sáng nó không đủ thì chúng ta có thể làm việc được sẽ tốt hơn rất là nhiều và tất cả những hệ thống này của chúng tôi thì đều làm được đầy đủ của cây nhảy này và của quá 5593 PMA Zima và của hệ răng ly đó và phía phía sau ở cái đấy là phía trước còn à, hệ thống phía sau phía sau này thì nó sẽ là các cái cũ để cho anh chị và bạn khi chúng ta chọn để cũ xong thì chúng ta chỉ được chọn một lần thôi sau đó chúng ta, ta sẽ khóa lại chúng ta sẽ khóa chặt lại thì những cái lần tiếp theo đấy anh chị thì chỉ việc đưa vào sau đó là dập thôi rất là nhanh thao tác đối với một con mày đối với một con máy này anh chị làm một ổ khóa nó chỉ mất được khoảng 3 à, đến 5 giây anh chị bạn 3 đến 5 giây thôi chúng ta chỉ việc à, đưa vào chúng ta chỉ việc đưa vào sau đó là dập là sau đó là ở những bàn đạp này ở những bàn đạp này dập rất là nhanh rất là tiện lợi và thao à, và chi phí mức đầu tư cũng rất là rẻ thôi không có gì là cao cả Đấy, ờ, mà tiện lợi nó hiệu quả năng suất và giúp cho chúng ta về vấn đề làm công việc rất là nhiều đó và đây là tổng thể tất cả những hệ thống máy đột dập của công ty Factor ờ, Việt Nam khi chúng ta đầu tư những dòng máy như này sẽ làm đầy đủ tất cả từ hệ ờ, Việt Pháp bất cạnh PMA, Zima, Noven, Zongkai, Windows hay là hệ Sipa 5593 chúng tôi đều có đầy đủ hết mọi nhu cầu thì anh chị có thể là liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở bên trên màn hình nên liên à, hệ với lại Mít Thị Khải 0936 497 456 hoặc là đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc là bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội khu vực phía Nam 621 Sa Lộ Hà Nội quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn và báo giá như là xe máy và test máy trực tiếp hơn ngoài ra thì à, công ty chúng tôi cũng cung cấp đầy đủ tất cả những dòng sản phẩm khác như máy à, phay đố ép góc đồ dập đèn khí hay là máy cắt hai đầu từ 05 giá rẻ 06 08 09 hay là những dòng F90 99 Đấy, hay là những dòng F các cấp hơn như máy cắt hai đầu 500 nếu để từ dưới lên hoặc là máy CNC tự động một lần nữa thì uh, xin ờ, chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian và có thể quan tâm anh chị thấy hữu ích hãy ờ, đăng ký cũng như là chia sẻ để được theo dõi thêm nhiều những video mới hơn một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn